Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình chính là Khiến Chino còn gọi là Mai đấy. Hôm nay thì lâu lâu mình không ra video cho các bạn. À, các bạn, hôm nay thì mình sẽ ra video cho các bạn. Hôm nay mình về sớm mình đang chờ nước nóng để tắm xong rồi học bài nên lúc chờ nước nóng, ok mình sẽ quay cho các bạn. Ừ, ờ, mình sẽ bóc uh, băng banh, OL, surprise Lúc chờ nước thì sẽ bóc banh banh LOL surprise nha. Ok. Cái này phải làm từ hôm qua đấy các bạn. Cái này cái băng banh O LOL e, e, surprise này là tự làm 100% bằng tay nhá, bằng giấy. Banh LOL e, surprise bằng giấy 100% 100% từ từ tay làm nha mà đây là bằng giấy nhé các bạn LL subscribe đây là banh LL subscribe mình tự làm bằng giấy chứ không phải là quả kiểu này mình sẽ bóc ra đây có một cái đường bóc đây ở đây có LOL subscribe này là bằng giấy tự làm 100% bằng tay luôn nhé bây giờ mình sẽ bóc ra đây cái đường này này À các bạn ơi, banh o, eo eo subscribe này là có 6 bất ngờ. Ui da. Hí bất ngờ nè. Còn một quả nữa bên trong này. Bây giờ mình phải bóc bất ngờ này đã. Chà chân. Hi. À, mình thấy hai bất ngờ, có hai bất ngờ đây là có 6 bất ngờ nha. Đây là mũi tờ thầy bất bất ngờ này nhỏ nhất thì sẽ bóc bất ngờ nhỏ này trong này có cái gì mà lạ lùng thế không biết đấy oh my god cái gì tại sao nó cứ dính ở đấy các bạn ơi có hai đôi có hai đôi bốt nè có hai đôi bốt vào mùa đông nè các bạn ơi bây giờ cũng gần mùa đông rồi đây hai đôi bốt đây có lính một cái bông bông đây nè hai đôi bốt rất so cute rất là dễ thương luôn để đây luôn nhé rồi bây giờ mình sẽ bóc tiếp ok ốc biết tấm này nhé Mong Cái gì đây, cái gì đây Ui. Wow Một bình nước trên nắp là màu đỏ và cái hút cũng là màu đỏ. Ở phía giữa giữa này có màu hồng và đây chính là cái tay cầm này rất là siêu dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bước tiếp nào. Oh my god, siêu kinh. Oh. À, bây giờ mình sẽ bóc nha. lấy bất ngờ ra thôi đó đây là cái bịch ờ, đây là cái cuối cùng đấy các bạn wow bịch to nhất này oh, yeah. đây chính là cái mặt cuối cùng đây này các bạn đây đây mặt cuối cùng đây giờ hết rồi đấy mình bóc ra rồi đây chính là cái mặt cuối cùng đây Xong này còn gì ạ? À? Hết rồi, đây chính là mặt cuối cùng rồi đây các bạn Rồi, đây, đây chính là những phần quà cuối cùng của chúng ta Mình đã có hai bất ngờ số khư rồi Bây giờ mình sẽ bóc thêm Mình thấy là cái này nhỏ nhất Mình sẽ bóc cái này Ok Từ tối qua thật ra mình cũng muốn quay lắm Nhưng mà muộn rồi mẹ mình đã đi ngủ Cái gì đây? Oh my Mình đâm một cái bộ áo nè, Đây chỉ là áo khoác bên ngoài màu đỏ Cái tay áo xoắn lên à, Ba hình trái tim và đây là cái chỗ chui chân xuống này Wow Đẹp tuyệt vời luôn Rất là dễ thương nhé đây mình thấy bịch này mình sẽ bóc bịch này ha ok bịch cái này bóc khó quá trời luôn á ây da trong này là gì đây ok ừ. cái gì đây cái tấm ờ, tấm này là tấm sticker đấy các bạn cái sticker này là uh, biểu hiện cả uh, cách um, cái tính của bạn ý uh, kiểu như là uh, uh, kiểu bạn ý uh, có biểu hiện cái gì đây chính là cái uh, cái tính của các bạn này đây có chữ L O L đây là nếu mà bạn ấy sẽ nếu mà mình ờ, bóp bạn ấy xuống nước thì bạn sẽ phọt ra sẽ khóc nếu mà cho bạn ấy xuống nước bạn ấy phụt ra đây là tầy dầm và đây là đổi màu đây là phun nước nhưng mà các bạn ơi đối với uh, ờ, banh LL Sprite tự làm bằng giấy nhé các bạn phải nghe rõ bằng giấy thế nên không có cái biểu hiện xuống nước thì có thể sẽ bị lát giấy mất nên không có thể phun nước cái gì nữa cái này chỉ là sticker rồi mình được 1, 2, 3, 4 4 phần quà rồi Bây giờ mình sẽ cái 4 phần quà bất ngờ là phải có trong cái bịch này là 6 bất ngờ à, Đây là 5 đây nè Để cuối cùng chắc chắn này là bạn búp bê đây Cái gì đây mà lại lẫm quét như trời Đây chính là một cái tấm à, để xem bạn ý thích cái gì. Ở đây là có một ly trà nóng hổi bốc lên cộng với một cái kiểu là một cái bắn bắn bùng lên phát. À, lỡ là ở đằng đây là tiếng Anh nè Tiếng Anh là mình không biết nhé Đây là tiếng Anh gợi ý cho biết bạn ý thích gì Rồi Bịch cuối cùng, bịch to nhất hey, Không biết là bạn búp bê nào đây các bạn ơi mở bóc ra một đầu thôi mình đã thấy một cái cái gì đây này đây chính là một cái bờ một trắng tay thỏ ngả xuống một tay thỏ thẳng tóc màu hồng ôi, bím hai bên luôn này à. tóc mái rất là dễ thương mắt nè có lông mây luôn ôi miso ôi dễ thương chưa kìa giờ mình sẽ mặc quần áo cho bạn ý nhé ở đây mình đã dính băng dính hai mặt ở đây để mình có thể dính vào người bạn ý ok rồi bóc ra rồi bây giờ mình phải dính cẩn thận nha Ok, mình đã mặc được một cái bộ này Wow, rất là hợp nha Rất là body và cá tính Rồi, ok Rất là xinh xắn đáng yêu Giờ mình sẽ đi đôi giày Giày này cũng có băng dính hai mặt đấy Nhưng mà tay mình nặng út Ê, Cái giày này quá nhỏ luôn này Bóc rất phải là cẩn thận đó Thế giới này rất khó quá trời luôn á Ok, bóc được rồi Đi giày vào cho bé nè Ok, wow, rất dễ thương luôn Rồi, bắt đầu giờ tiếp theo khó dạ, bóc nó trời luôn đôi dòng nhỏ có bóc cực kỳ luôn đó các bạn hợp cực kỳ hợp với cái bộ áo luôn bây giờ mình sẽ cho bạn ấy cầm bình nước ở đằng sau này cũng có băng dính hay mà để dán bình nước này nha Okay, case. bây giờ mình sẽ cho bạn đi bú nhá cái mồm bạn đi có cái lỗ này nha thơm nha nước hề yeah. Okay. có cửa chuông luôn nè Rồi ok, nếu mà các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với các bạn nhé. Hi, bye bye, good morning Việt Nam. Ok luôn. bạn ơi Hôm nay nha, mình đã bóc được trứng cho các bạn Trứng LR khủng khiếp luôn nhé Các bạn phải bấm like cho mình một video này Nếu không bấm like đừng có trách tôi đó Nhớ chưa? Đừng có trách tôi đó Phải bấm like cho video này đó Bye bye, good morning, good morning